hello everyone welcome to my channel u chân to quá quá wow, nguy hiểm bản ờ, này rất là đẹp nha bản 3D はい。見て。 đạn. ôi trời ơi u rồi u rồi mày này mày mày mày mày mày sao thế nhỉ bắn được Trời Khó quá Quá khó luôn hay luôn Cảnh sẽ như nào Như này, như này, như này good job Good job! Cái này là sao ta? vào nó không cái chỗ này nha ô oh. sao quảng cáo vậy khó nhỉ cái này khó đấy 啥的？呜，不打呀！ Ố, vẫn biết à? tốt chưa sao nhỉ 好假呀！